năm thao thức giây phút suy tư lên lên trong hồn nghe trái sầu ướt mẹ lăn bao tháng ngày nuôi con vất vả cả cuộc đời dài nắng phơi sương thân hao gầy nhìn mẹ xót thương nước mắt bao giờ chảy ngược người ơi mong con nên người lòng mẹ sám hối ăn năn biết bao giờ gặp lại cho người về thương lời nhớ xin cha cho người về ngày tháng mộng mơ cha cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi chót yêu lầm lỡ xin cha em về về bên khung trời mới xin cha anh về về thế giới của anh để cho em được sống với cái đời mà em muốn bên em nào có sương vui màu son êm ấm làm sao lỗi kéo bước chân anh về bên em đường sống với cái đời mà em muốn vì bên em nào có sự vui gì nay em đâu còn gì đâu còn màu son êm ấm làm sao lỗi kéo bước chân anh về bên em thà mình chia hai lối có đau nào vào lầm lỡ vì yêu thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ đây thôi đành tâm sống riêng thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng từ đây thôi đành tâm sống riêng mình có xa sao Bye. chờ anh anh ra đem chi trai xây đời đem mến thương cho người người đời chờ anh mênh mông tôi lại về bên 乐。 đời bạc trắng lửa hồng ทา say down xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi tha thiết yêu nhau mà vui em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến những đêm cố lên đèn tuyên đầu anh đón trăng lên tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biệt ly